Và trong video ngày nay, Hoàng Giang Crypto sẽ chia sẻ cũng như hướng dẫn bạn các điều ta làm kèo Aerob của dự án Devi Hall nha. Thì link tham gia Aerob mình sẽ để dưới phần mô tả nội dung của video này cũng như comment đầu tiên được ghi ở phần mềm hàng đó thì ok các bạn có thể kéo xuống này thì uh, chúng ta có thể tìm hiểu thêm một chút về dự án này nhá thì Defi Ho là một trò chơi đua ngựa này trong vũ trụ Hoverd nha thì ở đây có rất nhiều các hệ nhá Neutral này rồi Titan này Hypersedon rồi Heroic ha đối với game này chúng ta sẽ tự xây nhà nuôi và trang bị cho những chú ngựa của chúng ta nha và trong đợt Aerobe này ấy, thì Defi Ho sẽ tặng cho chúng ta là 5.000 NFT box nha và mỗi một hộp NFT sẽ chứa hai vật phẩm là Typhon Skin và Galascope ha đó thì đây cũng chia sẻ thêm này là hai vật phẩm được săn lùng nhiều nhất trong đường đua của DP Ho nha và 5.000 hộp NFT này sẽ trị giá là 1 triệu đô này thì ở đây các bạn sẽ tiến hành thực hiện các nhiệm vụ cực kỳ đơn giản luôn nha nào là thêm token DFH vào danh sách yêu thích của chúng ta này hay là follow theo dõi tài khoản Twitter của Defi Ho này rồi theo dõi tài khoản Twitter của CEO ha cũng như là tham gia nhóm Discord này tham gia nhóm ở kênh Telegram này hay là theo dõi Medium và cuối cùng là chúng ta sẽ nhập địa chỉ ví BF20 hay là BSC Balance Smart Chain của chúng ta nhé và bạn có thể quan sát thấy đây là đang có 4.704 người đang tham gia Aerobe này ha và còn 12 ngày nữa là sự kiện Aerobe này sẽ kết thúc nha nên các bạn lưu ý làm luôn cho mình nha thì hiện tại đang có ít người tham gia và tỷ lệ thắng chúng ta đang là rất cao nha và mỗi người thắng chúng ta sẽ nhận lên đến là một NFT này ok để tham gia Aerobe các bạn nhấn vào tham gia Aerobe này này ok nhiệm vụ đầu tiên nhất là chúng ta sẽ thêm DeFi Hall vào danh sách yêu thích của chúng ta nha các bạn nhấn vào thêm vào danh sách theo dõi này. Như vậy là mình đã hoàn thành xong nhiệm vụ đầu tiên nha. Tiếp theo nhiệm vụ thứ hai là chúng ta sẽ hành follow theo dõi tài khoản Twitter CoinMarketCap này. Các bạn nhấn vào CoinMarketCap này. Thì ở đây mình sẽ dịch sang tiếng Anh cho nó chuẩn nha. Các bạn nhấn vào follow CoinMarketCap này. Ok, sau đó các bạn nhấn vào follow theo dõi ha. Rồi quay trở lại này. Tiếp theo nhiệm vụ thứ ba là chúng ta sẽ tiến hành follow tài khoản Twitter của DeFi Hall nha. Các bạn nhấn vào follow DeFi Hall này. Kế tiếp nhấn vào follow theo dõi ha. Rồi quay trở lại này. Rồi như vậy là mình đã hoàn thành xong 3 nhiệm vụ đầu tiên. Tiếp theo nhiệm vụ thứ tư là chúng ta sẽ hành theo dõi tài khoản Twitter này này. Các bạn nhấn vào follow Edison My 2 này. Kế tiếp vẫn nhấn vào follow theo dõi ha. Rồi quay trở lại này. Nhiệm vụ thứ năm là chúng ta sẽ hành follow tài khoản Facebook CoinMarketCap nha. Các bạn nhấn vào follow này. Thì ok ở đây các bạn sẽ like thích fanpage nha. Thì mình đã like thích rồi, mình sẽ quay trở lại này. Rồi nhiệm vụ tiếp theo là chúng ta sẽ tiến hành follow theo dõi tài khoản Facebook của David Ho nha. Thì đây các bạn nhấn vào cả follow này cũng như là like thích này. Đó sau đó các bạn quay trở lại ha. Nhiệm vụ kế tiếp là chúng ta sẽ follow theo dõi tài khoản YouTube của David Ho nha. Rồi các bạn nhấn vào subscribe đăng ký này, có thể bật thêm cả chuông thông báo nữa nha. Rồi quay trở lại này. Rồi bước theo chúng ta sẽ tiến hành tham gia vào channel kênh Telegram của CoinMarketCap nha. Các bạn nhấn vào Join Telegram này. Kế tiếp nhấn vào Join Channel ha. Rồi quay trở lại này. Như vậy là mình đã hoàn thành xong nhiệm vụ tham gia kênh Telegram của CoinMarketCap. Tiếp theo nhiệm vụ kế tiếp là chúng ta sẽ tham gia vào kênh Telegram của DeFi Hall nha. Các bạn nhấn vào Join Telegram này. Kế tiếp nhấn vào Join Channel góc dưới màn hình ha. Rồi quay trở lại này nhiệm vụ kế tiếp nữa là chúng ta sẽ thế này tham gia vào kênh telegram community này đây là group nhóm nhé các bạn nhấn vào vào group này sau đó quay trở lại này. và nhiệm vụ cuối cùng là chúng ta sẽ retweet bài đăng twitter nha các bạn nhấn vào retweet này thì ở đây các bạn sẽ like thích thả tim này. sau đó nhấn biểu tượng này, này. nhấn vào copy thả có thể tác một người bạn nào đó này à, cảm ơn share thì bạn có thể follow theo dõi tài khoản Twitter của mình sau đó tag mình cũng được ha kéo xuống này nhấn vào tweet này rồi quay trở lại này sau đó thì chúng ta sẽ tiến hành nhập địa chỉ ví BF20 hay là BSC Binance Smart Chain của chúng ta nhé thì ở đây mình sẽ lấy địa chỉ ví BF20 của mình trên ví MetaMask 2 thì chưa thêm ấy, bạn nào chưa biết cách tạo ví MetaMask cũng như là thêm mạng BSC Binance Smart Chain BF20 trên ví MetaMask mình sẽ để đường link video hướng dẫn ở dưới phần mô tả nội dung của video này cũng như comment đầu tiên được ghim ở phần menu luận ha thì bạn nhấn vào đây để sao chép này sau đó dám vào đây ha ok tiếp theo các bạn sẽ nhập username tên người dùng tài khoản twitter này các bạn quay trở lại twitter này sau đó các bạn quan sát ở góc bên trái dưới cùng này các bạn nhấn chọn vào này đó thì đây chính là tên người dùng tài khoản twitter của mình nhá các bạn bôi đen này sau đó sao chép này rồi quay trở lại và dám ở đây ha tiếp theo nữa chúng ta sẽ nhập username tên người dùng tài khoản facebook của chúng ta nhá hoặc các bạn có thể nhập đường link trang cá nhân facebook cũng được ha các bạn quay trở lại facebook này nhấn biểu tượng tên avatar này đó sao chép đường link này, này rồi quay trở lại nhá dán vào đây này kế tiếp nữa chúng ta sẽ nhập username tên người dùng tài khoản telegram của chúng ta nhá ok các bạn quay trở lại telegram này vậy làm sao chúng ta có thể lấy username tên người dùng tài khoản telegram của chúng ta các bạn quan sát góc trái trên cùng này các bạn nhấn biểu tượng ba dấu gạch ngang cho mình ha kế tiếp chọn setting này tức là cài đặt này sau đó nhấn vào edit profile này thì bạn quan sát này a còng a xe chính là username tên người dùng của mình nhá các bạn nhấp chuột phải nhấn vào copy username để tiến hành sao chép tên người dùng nhá sau đó quay trở lại này và dán vào đây này ok tiếp theo nữa chúng ta sẽ nhập đường link bài đăng retweet trên twitter nha các bạn quay trở lại twitter này nhấn vào profile tức là hồ sơ nha kế tiếp chọn tweet and reply này rồi kéo xuống một chút này thì đây chính là bài đăng vừa lại chúng ta tweet nha các bạn nhấn vào khoảng trống này này sau đó bôi đen đường link này sao chép ha rồi quay trở lại này sáng vào đây này rồi như vậy thì mình đã hoàn thành xong tất cả các nhiệm vụ bước kế tiếp các bạn bật tất cả các nút này lên nha đó đồng ý với các điều khoản và chính sách đấy và cuối cùng các bạn nhấn vào join group để tiến hành tham gia group này ha rồi xác nhận mã này Thiếu này sẽ luôn thông báo là you already participated in this Europe nha tức là bạn đã tham gia Europe này nha đó và các bạn sẽ tiến hành quay trở lại vào ngày 11 tháng 2 này để xem rằng các bạn có trúng aerobe này không nha. Ngoài ra các bạn có thể tham gia các aerobe khác bằng cách nhấn vào check other aerobe này. Thì ok, như vậy là Hoàng Giang Crypto đã chia sẻ cũng như hứa giúp bạn cách để chúng ta làm aerobe của dự án DeFi hall để thể nhận được một NFT hoàn toàn miễn phí 100 trăm ha. Và nếu như bạn thấy video này hay hữu cho bạn ấy, thì liên tiếp một like, một subscribe cho kênh YouTube Hoàng Giang Crypto nhé. Hoàng Giang Crypto chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ Hẹn gặp lại bạn trong những video chia sẻ tiếp theo của Hoàng Giang Crypto. Bye bye, xin chào.